tình cũ với mây trời xa dịu bước em đi nước mắt chìm theo sóng phù phân lỡ mẹ lúa gấm đành quên ước thề áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước kết ngàn vì sao đường sáng em 家。 đốt thư tình cũ với mây trời xa hương sáng em mộng xin trả lại em con đường mình qua giờ hãy xin kịp